đây là Đinh Thành Đinh Thành là cầu thủ rất quan trọng trong thành phần của Lê Bảo Bình dạ, dạ. đang liên tục có những bàn hàng wow một pha dứt điểm không thành công của tài ca giờ là chuẩn bị cho trận bán kết trời thì ờ, mưa cũng tầm tã anh em ơi thì uh, sân cũng khá là ướt và cũng có vài chỗ bị ờ, động nước như ờ, ngay khúc này phía trên kia nữa và lúc nãy mình đi chung xe với cả đội lên sân thì thấy mọi người cũng khá là trầm tư và rất là tập trung cho trận thi đấu bán kết ngày hôm nay và nếu bán kết thắng là đá chung kết liền luôn à, ok thì mọi người đang khởi động và chơi bóng chăn ô oh, Kim Messi chị mày xây à, ai làm cốt mặc áo vui ờ, cho ta áo mưa áo mưa <laughs> áo mưa luôn hả <laughs> ok thủ sẵn mày thôi. biết trước trời mưa thủ sẵn hay quá có nhận định gì không ờ, được coi thường cái thủ ok rồi, tập trung rồi mọi người đó là tập trung rồi đây lý trung hiếu dính dạ, mà người ta. đinh tuấn thanh Nam ca ca mày bị á chửi ghê vậy beo <laughs> chửi ghê vậy beo thánh beo kiên hai gia đinh thành rồi ở đây xem tài ca một Trương Quang Phi phi cuối Kim Thái Đỗ Kim Thái Em của Đỗ Kim Phúc <laughs> Nhắc hoài luôn Ngọc Lành Quỳnh My Lai Số 12 Trong sân là Bé Chí Và Trường Sơn Rồi mọi người đang đá ma Đối thủ của Lê Minh FC là Relax FC Đội mà Lê Minh đã gặp ở vòng bảng với chiến thắng 5-0 Bây giờ thì họ lúc đó trận đấu cũng đã ngã ngủ rồi họ cũng không đá hết sức nên mới có tỷ số như vậy còn hôm nay một trận bán kết thì à, chúng ta sẽ không được coi thường đối thủ kia là ông bầu của Lê Messi đào quang tới yeah. Dạ. hồi nãy mình thấy anh ấy qua xem xem là có nước hay không mang nước vào cho anh em lo cho anh em từng bữa cơm này rồi để ý anh em để ý anh em để ý chắc chỗ nè sân này trơn lắm hạn chế dùng dập nha trơn lắm trắng thì giữa lọc nha gặp nó chọt <coughs> với mình á mình ờ, bóng nó trượt á bên nó khó lý ở đây mình lên có tác động tí là nó sẽ chụp kẹt cái là nó dễ bị ổng nó không còn một lỗi cứ lên đẩy nó nhẹ đụng nhẹ nhẹ nó nó dễ bị ổng với lại ờ, như thế này anh em không không chủ quan nha mình có vòng bỏ mình thắng nói mình nay mình vẫn chơi tập trung nha Đây ban đội trưởng cho Đình Thành. Anh em, anh em không chủ quan tình huống mình tình huống đặc biệt không thua trước không thể thua trước mình tí nha ok em cố gắng tập trung người người cố gắng xuống nha cố gắng xuống tập trung nha phút đầu tiên cuộc đối đầu vừa đại diện đến từ đội quân Lê Bảo Minh và lộn sẽ ra quân cái bao đầu đó và chính những thần của các bạn là đối thủ của họ là đang xe đến từ Vĩnh Long như vậy là hiệp đấu đầu tiên đã bắt đầu và các bạn ơi trận đấu mà các bạn đang theo dõi được chúng tôi phát sóng một lần trực tiếp trên fanpage của Radio Việt Nam rất hy vọng là các nhà tài sách tiền cũng như tại mọi người đang đến tết chúng ta hãy cùng nhau like và chia sẻ cho video với mưa chân chờ rất khó đá đồng hành cùng với toàn là tôi huấn luyện viên Đinh Vinh rất khó đá rất khó đá ngoài ra thì họ còn có cầu thủ mang áo số ba công lượng số lăm Tâm Minh thứ hai Minh Thông và số 1 Gia Tính và bên viên Edwin sẽ tham gia hình ra sân của các thủ phải chịu chân của Đinh Thành một cú sút ngay không vào rất nguy hiểm với người đang theo đuổi thì chúng ta đã thấy được một duy lắc về phản đến đây rất nhiều Mình lại, có rút ngay Vâng, không chính xác đã hỏi trời mưa trước khi nào tích điện không Lập tức là bị tra đèn dập cho tê đại của phần bóng lạc Đã cầu thủ áo trắng xanh đã chơi rất tự tin Và chúng ta cùng xem họ sẽ chuyển thành như thế nào của chúng ta tiếp theo Để chơi lên một các cầu đúng là lúc này theo biết đang mình rất vừa với cái chơi của đội bóng mình đây đây đây là bóng cho tôi nữa Quyết định cái đây Ông tạo ra sự tự tin cho người đất Ông gặp lại đối thủ là đã ngoài chính mình rồi bạn Nhưng giờ đây gặp được rất tự tin Rồi Rồi người gặp lại là số 7 Tam Đăng Họ giữa là người cũng tích hợp 3 bình luận viên thì người kia rồi ở đây là cơ hội của đức rất khó để đưa ra pha nào pha ném bóng lên của chiến hối cú sút của đội bạn địch hình và đá lên bêu tỷ đe cánh bêu trả về cho tài ca tuy nhiên ngang không thành công cánh bêu mi lai hay trường hợp của tài ca những cầu thủ cũng đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và có cho mình những bàn thắng tại vòng hạng không có phạm lỗi lớn bóng pha tiền đề rất tốt của Aka thu hồi được bóng đã có một tình huống vào tràn nữa rồi cú sút ngay cú sút thẳng vào thủ môn vậy thôi đó là trời mưa sân trơn một cú sút cầu mây để kiếm bàn thắng đinh thanh quả thật mà lúc này thì lắc đã không cho lê đăng minh có được một phản cánh nào liên tục là những okay, khánh bèo tỷ lệ rất tốt tài ca một cú dứt điểm không vào pha dứt điểm của tài ca cú dứt điểm rất hiểm thủ môn đội bạn đã kịp cản phá và phối hợp rất tốt với khánh bèo của lễ bên fc không phải bằng góc mà là phạt biên đã bị dành cho lê bảo bình mỹ lai vẫn không vào cú đã thủ môn đã bắt rồi thì uh, đang đội bóng lá các bạn hết giờ nóng bỏng nhất giải đấu lần này chắc bên không được xử lý rất tốt dành cho Rulock Yeah, pha rất lót người rất tốt của Milai Khi Linh Thành đã vượt qua thì vẫn còn Taka và Milai ở đây Nhưng không bất ngờ những người sát về trình diện của toàn bộ giải đấu Ngay từ vòng bảng thì tất cả các trận đấu đã tiếp cận với hai người khán giả Tham gia các phương tiện truyền thông rồi trận bán kết cùng đoàn thủ úc hội nam Ellison và dứt điểm có phần may mắn của cầu thủ mang áo số hai và dứt điểm đã mang về bàn thắng dành cho cả đội lê minh chôn chân trong tình huống vừa rồi hơn vâng, sân trên mấy lúc và tất cả đã bỏ ra số hai là bên của đội bóng vĩnh long tỷ số lúc này đã là một không người, minh thông là người đã mở điểm dành cho vinat đại ca đã có những phương án chỉ định bên kia ra và lê bảo bình đã thực sự gặp khó và chúng ta cùng xem những sút đó là bàn cú sút của khánh bèo đó chuyện nào sẽ đấu này là có cái lực của tới rồi rồi cái chuyện đã trong như thế nhé không qua được đến thành đã dạ luôn đã dạ, dạ vâng đi lai một cú sút không thành công tiếp tục một cú sút nữa lăn xả là cánh từ một dùng để đưa tà rồi lăn cho đến lúc này vâng à, chúc chút huấn luyện viên chúng tôi vào đặt nghiêng và cú sút không thành công của đinh thành và như vậy lúc này thì tiếng còi ghép lại trận đấu xin lỗi ghép lại hiệp một của trận đấu cũng đã vang lên rất đáng tiếc vì Gama sẽ trở không thành công cuối cùng hiệp một này từ sáu ca đi thành và chúng ta sẽ cùng giải lao ít tiếp cái gì trở lại với những điểm hấp dẫn của đội đấu thứ hai và chúng ta chờ xem với bản lĩnh của một đội bóng phút xa đào đầu lê lê bảo minh sẽ tiếp còn ở những đoạn này không và bên kia chúng tôi từ FPC cũng tỏ ra một trái thôi không có gì đâu và gọi là số 2 Minh Thông và số 17 Công Toản Cơ hội dành cho Đà Đạt rất tốt hụt Tiếp tục là Đà Đạt pha căng ngang không qua nhận được bóng trong tình huống vừa rồi không qua được kia hai già thì một Nam ca ca, chúng ta Quả hay rất hay Nam ca ca, Tiếp tục Không có pha dứt điểm các bên rất hay của Đinh Thanh Lai, Chuyện không thành công của Lai, Mất bên Wow. Giải thoại vẫn phòng ngự rất tốt. Tài Lộc vẫn đang là Tinh Thần, Mỹ Lai hai người chia bóng cho nhau tiếp tục Saka Thanh Bèo rất tốt và tỷ lệ rất tốt của Thanh Bèo và đá ngang không thành công của Milai à, xin chào Chí Hương đi An Thành Long tình huống là bóng tiếp theo dành cho Lê Bảo Bình theo chúng ta nước mưa nhìn sân bóng của cầu khác rồi các bạn Khánh Bèo Tỉnh Thành Thế lực Chúng ta là Lê Hương Khánh Bèo thì rất vẫn cho thấy sự đường đá ngang tấn công tấn công cho Liêm Messi. Ở đây thì một cú để lại bình luận là vừa theo mà của hai đội cho xuống và thủ lên cho và phòng ngự rất tốt của Milai Đinh Thanh Đinh Văn Khánh Mèo dựa theo màu áo của hai đội thì chào thủ cá chết đã chào bộ đội lưu viên các bạn Khánh Bèo Kiên Hà Gia Chà dạ, Không vào Cú sút của Kiên Hà Gia Đáng tiếc bóng đi ra ngoài Kiên Hà Gia các bóng thành công Bán hai Đinh Hân và chuyên môn rất cao Duy Ngang, Tài Ca Tiếp tục là Lê Hương Đinh Thần Đinh Thần Mỹ Lai, cú sút thêm cú sút nữa bóng cho đi hết đường mình phải góc ra đường được về số ba tài ca rất nhiều khán bèo trong chờ và kinh nghiệm trận bạc của cầu thủ lê bảo bình qua người rất tốt của khánh bèo nối tay ra nhà chúng ta cho qua và cũng cho sơn một một và cá nhân của tôi cũng như bình luận viên về tôi không có nhiều chuyên môn về futsal các quyền Vậy là mấy luôn Phạm lỗi Đang trên hùng Phạm lỗi của các viên lớp Ở vùng cuối đuổi vào lại Tức về vùng phía sau Đang chờ thêm 1 phút rồi Người Lê Bảo mình Và ta ra được 12 phút rồi đó Và tiên kiếm bàn thắng ra ngoài xong Và viên lớp FC Họ có bảo toàn đường cầm quả của mình và um, lúc này chỉ có một bàn thắng mà thôi và là còn duy nhất thuộc về minh thông trở lại dành cho riêng lắc thì không kịp rồi à, chúng ta cùng trở lại với trận đấu và cái cái nhà trường ơi chậm tay bình lực viên những với anh thi là vào đúng chiến đi giờ này trận đấu vẫn chỉ kết thúc rồi trận đấu lúc trường ừ, bóng thì lúc này số 11 Hoàng Tuấn đang bị đau và xin chào thân đây lâm quân đường đi ở Hoa Linh Lan Nguyễn Linh Thời gian tay ơi. À, là sẽ tiếp tục à, đồng hành với ekip Endo Media và chia sẻ đi đầu để cổ vũ cho Đúng rồi, chính Vậy một chiếc xe vàng cũng đã được rút ra. Chiếc xe vàng dành cho Quang Tiến cầu thủ mang áo số 11. Chúng ta có những lời phân công từ ban huấn luyện bên phía đắk lắc đội về trọng tài điều khiển trận đấu với các cầu thủ rất bây giờ họ đang được sự ủng hộ về mặt thời gian nhưng trong những trận đấu tranh thì thường các trọng tài sẽ đóng giờ và miền tây cũng luôn gửi theo các em từ bình dương từ xa thành dạ, dạ. và các địa phương để cùng cùng ra học hỏi và tạo ra sự nguy cơ có Dạ, thưa bình viên Gandalfin làm dự đoán ờ, như thế nào về khả năng à, sử dụng sơ đồ chiến thuật của trò này ở những phút tiếp theo nếu như các cầu thủ Lê Bình không thể tìm kiếm bàn thắng? Nhiều khả năng là như vậy, đó là cấp và cái đấy là phổ biến nhất và trận đấu lần này không có sự xuất hiện của vua phụng các bạn rất tốt đến hơn nhưng còn lại có rất nhiều vua cấp từ vua phụng đến các bạn đây đây là cơ hội để đội của thủ môn phá phòng ngự rất tốt của chiến thôi đã cầu thủ huyện Đắk Nông về đang trông chờ vào những pha bóng như vậy nhưng đáng tiếc là hoàng tím tận dụng không thành công một cơ hội rất tốt để có thể phòng ngự rất tốt của chàng hỏi liên tục là nhìn qua phản góc của các cầu thủ bên phía huyện Đắk Khánh Hưng một phần lượng tốt hơn tập thể đối với nhà bóng mình và phút cầu tiếp theo rất nhiều khả năng các cầu thủ Lê Hảo Anh sẽ áp dụng kỹ thuật đá đồng cao này Dòng tự các em và Tâm hoặc Bình Đông Đã bấm play cho Lê Minh FC Quá hồi hộp cho những giây phút này Và chúng ta cùng chờ xem Rất nhiều các khán giả đến năm đã vào xem và các bạn hãy chờ chúng tôi hãy quyết tâm của các bạn đi vũ vệ cho câu lạc bộ Relax Cũng như là những người đang hợp đội Lê Bảo Bình Lý Trung Hiếu Đến thân Các cầu thủ Mỹ Lai Các dùng xe đồ hình vuông để đối phó với các lời gì đó đến hình Mỹ Lai Một pha dứt điểm Không vào Một ra đặt 300 lượt xem Đó là lúc đá đen Trận này đang là 5 Mỹ Lai Định hình Định hình Định hình Định là Lê Đăng Minh hay là Rùa Lăng Sơn Lê Minh cũng đang rất thận trọng trong cách những triển khai bóng hình không hề vội vàng mặc dù ờ, vẫn đang chạy đua với thời gian để Trung hiểu, chị nghe không vào cú dứt điểm của Chuyên Hai Gia rất tiếc bóng chỉ đi kịch vâng, chật ờ, cục dọc trong gang tức sau Đậm tài ơi Đây cũng là một trong những yếu tố kéo dần thời gian cho đến lúc này mọi lợi thế đang thuộc về Vy Lâm trong một cơn đua tại sân A Vinh đặc biệt cái từ chỉ là mồm bài tài ca đây là tài ca bị lai tài ca bị lai đức đồng và đức lộc cũng lai ra là những người đang trung hiếu chúng ta phải đúng không Minh Thành Lý Trung Hiếu Đại ca Giả về Tĩnh Thành Tĩnh Thành Lý Trung Hiếu Tiếp tục là số kè Lý Trung Thành Chính hai đó Đảng đã cắm chân rồi Thời gian họ đang chơi dần với chính sao tuần cơ này Đấy là Minh Thành Bình Thành là cầu rất quan trọng trong tình hình của Lê Bảo Bình. Liên tục có những tài hàng. Đội thứ Wow, một pha dứt điểm không thành công của Tài Ca. Rất tiếc. Rất tiếc. Vĩnh Thanh. Chị Hà Gia. Pha dứt điểm của Melai. Không vào vẫn chưa kiên lý trung hiếu Vĩnh Thành Cô dứt điểm Không vào Rất tiếc các cầu thủ Vlog vẫn đang hết sức bình tĩnh và đầy tự tin các cầu thủ Vlog này Vĩnh Long đang ở rất gần người Đông Nam Á vào chơi cùng chung kết và chúng ta cùng chờ xem họ có tái đoàn lên thanh quả hay không Lê Bảo Bình cũng đang rất xuất hiện trong việc cùng của Đà Nẵng. Đây luôn. Kìa nha. Một bóng người như đường xinh đáng rồi lên đã trở nên mình toàn của nhà đấu năm nay họ bước vào giờ này với được công được đánh giá cao những gia đình chiếc vé đầu trời thành chung kết đầu tiên đã được về các cầu thủ người lên fc ở sáu ngày hai trăm mấy lượt xem là một cầu thủ rất tuyệt vời Vườn Đắc FC đã đòi lại bốn nợ sau trận thua 41 không năm tại vòng bảng và lúc này thì các bạn khán giả Vĩnh Long dĩ nhiên là đang mường tượng ra một trận chung kết toàn Vĩnh Long ở lượt trận sau trận bán kết thứ hai lộc tài sẽ tiếp đón một đại diện khác của thành phố hồ chí minh là vũng hoàng sơ đồ vâng và đây là bóng đá đây mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra lê bảo minh tiến trọng tới vùng người hâm mộ nhưng cầu thủ này họ vẫn chưa có duyên với miền tây hàng ba hàng ba nha anh em để mình thất bại trong bán kết wow Xin chào anh em Giờ dạ, mình đã về lại Sài Gòn Và trên tay mình là chiếc huy chương đồng Của giải đấu Đây Đẹp không? Huy chương vàng chắc còn đẹp nữa ha Giải đấu đó thì thua bán kết thì không có đá tranh 34 Nên hai đội thua bán kết đều là đầu hạng 3 Nên đều lãnh huy chương đồng Mấy anh em thì đã xong thua ra thì ăn uống và lên xe về Sài Gòn để xem sao đi làm tiếp không có ở lại ờ, Ờ, lâu để nhận huy chương được ừ. đó bóng đá mà không phải là cứ thắng ta trận trước là trận sau là mình sẽ tiếp tục thắng nữa đâu ờ. còn yếu tố may mắn và phong độ nữa ừ, nhiều khi bữa đó mấy anh em liên minh đá dưới sức còn đối thủ thì đã lên đầu thì đối thủ thắng thôi Liêm FC đã cũng cố gắng hết sức cho trận đấu này rồi và kết quả cũng không được như ý muốn nhưng ok giải sau chúng ta sẽ lại làm lại và hy vọng là anh em trên kênh mình vẫn sẽ theo dõi Liên minh FC thi đấu ở những giải đấu tiếp theo mà mình sẽ quay toàn bộ các video clip đó để đăng trên kênh mình cho anh em xem và đăng cả trên kênh của Lê Minh FC nữa anh em có thể ờ, follow kênh của Lê Minh FC dưới description để link dưới nha hy vọng là anh em luôn ủng hộ kênh của Thi và sắp tới là kênh của Lê Minh FC nữa xin chào hẹn gặp lại